10 chữ đừng nhất định phải nhớ nếu muốn sau này không hối hận. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, có những thứ tưởng là sự thật nhưng lại không phải là sự thật, có những điều tưởng rất tốt đẹp nhưng lại vô cùng xấu xa. Làm thế nào để sống thật tốt, thật đoàn hoàng giữa thật giả lẫn lộn như vậy? Hãy thực hiện 10 chữ đừng dưới đây để cuộc sống trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn. 1. Đừng tin hết những gì đã nghe. Lòng tin là thứ cần thiết để có thể sống tốt nhất trong cuộc đời này. Tuy nhiên, không phải lúc nào, không phải ai cũng có thể tin tưởng. Đặc biệt, đừng bao giờ tin hết những điều bạn nghe thấy. Rất ít người nói hết những gì họ biết cho ta nghe. Đôi khi họ chỉ nói một phần và giấu đi những nội dung bất lợi cho họ. Bởi một nửa của sự thật không bao giờ là sự thật. Nếu vội vàng tin tưởng lời nói của họ, ta sẽ không bao giờ biết được hết sự thật. Không chỉ thế, những lời nói dối thường bọc đường, sự ngọt ngào của những lời nói dối mê hoặc ta khiến ta có thể tin tưởng một cách mù quáng. Nó làm ta khó phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả dối. Do vậy, đừng bao giờ tin tưởng hết những gì bạn nghe thấy. Hãy nghe bằng cả hai tay để có cái nhìn toàn diện hơn về sự việc. Hãy xem cách họ làm, hãy nhìn cách họ hành động để đánh giá. Bởi chỉ qua hành động, việc làm, ta mới có thể đánh giá chính xác những điều đang diễn ra. 2. Đừng đánh giá người khác qua vài lần gặp gỡ. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu của mình. Họ có thể không học giỏi bằng bạn nhưng họ thông minh hơn bạn. Họ có thể không biết cách kiếm tiền bằng bạn nhưng lại quản lý tài chính tốt hơn bạn. Hơn thế, chỉ qua vài lần gặp gỡ, chúng ta không thể hiểu hết được bản chất con người của ai đó. Những gì chúng ta biết về họ quá ít, Do đó, những nhận xét của ta về họ thường chủ quan, phiến diện và mang đậm định kiến ở cái gọi là ấn tượng đầu tiên. Đánh giá một con người không bao giờ là dễ dàng. Có những người ta dành cả cuộc đời cũng không thể hiểu hết họ. Do đó, đừng bao giờ vội vàng đánh giá ai đó qua vài lần tiếp xúc, bởi đó có thể là những lời nhận xét phiến diện, thiếu chính xác. Điều đó có thể khiến ta mắc sai lầm về họ. 3. Đừng tiêu hết số tiền bạn đang có. Dù không đói ăn đói mặt, dù bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng nếu không biết cách quản lý tài chính, tiêu xài hoang phí thì cuối cùng sẽ nghèo. Ngày hôm nay được quyết định bởi những quyết sách của ngày hôm qua, ngày mai được quyết định bởi ngày hôm nay. Tương lai của ta hoàn toàn nằm trong hành động và việc làm của ta mà thôi. Do vậy, ngay từ bây giờ hãy học cách tiết kiệm tiền và đầu tư tài chính. Đừng bao giờ tiêu hết số tiền bạn có, bởi có rất nhiều thứ bất trắc có thể xảy ra. Không tiết kiệm có thể đẩy ta vào tình huống bất trắc, khó khăn. Do đó, hãy học cách quản lý tài chính tốt nhất. Đừng bao giờ tiêu hết số tiền có trong túi, bởi nó có thể cứu mạng chúng ta bất cứ lúc nào. 4. Đừng giúp đỡ những kẻ chỉ thích ăn sẵn. Giúp đỡ đúng người, đúng thời điểm bạn sẽ được biết ơn. Giúp đỡ sai người, bạn chỉ nhận những oán trách mà thôi. Do vậy, đừng bao giờ giúp đỡ những kẻ lười biếng, không có chí tiến thủ, không biết cố gắng, bởi mọi sự giúp đỡ những người này sẽ trở nên vô nghĩa. Không những thế, họ sẽ lại, không chịu cố gắng. Họ luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của ta, và khi ta ngừng trợ giúp, họ sẽ oán trách và cho ta là những người vô lương tâm. Nếu muốn giúp ai đó, hãy tạo điều kiện cho họ cái cần câu thay vì con cá. Hãy để họ cố gắng để vượt lên khó khăn. Khi đó, việc giúp đỡ của chúng ta mới thực sự có giá trị. 5 đừng bao giờ tha thứ cho những người thường xuyên làm tổn thương bạn. Có một sự thật là những người có thể làm ta tổn thương đều là những người ta hết mực yêu thương. Những kẻ lạ mặt, những người mới quen, những đồng nghiệp không thân thiết sẽ chẳng thể làm ta tổn thương. Những đồng nghiệp hai lời ở văn phòng người yêu bắt cá hai ba tay, người bạn thân thiết mới có thể làm bạn tổn thương, bởi họ mới có thể lợi dụng bạn, dễ dàng lừa dối bạn. Khi bị người khác làm tổn thương, tha thứ là điều cần thiết nó sẽ giúp ta cởi bỏ gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên, những người làm ta tổn thương hết lần này đến lần khác thì không đáng được tha thứ. Bởi nó cho thấy, thái độ, tình cảm của họ dành cho ta chỉ là con số không. Với họ, bạn chỉ là nơi để họ lợi dụng. Khi hết giá trị lợi dụng thì mọi thứ chỉ là con số không. Do đó, hãy tránh thật xa những kẻ làm ta tổn thương nhiều lần, bởi bạn sẽ chỉ nhận được những đau khổ, bất ức và khó chịu khi ở bên họ. 6. Đừng xúc phạm người khác khi nóng giận. Nóng giận là cảm xúc vô cùng tiêu cực. Khi nóng giận, chúng ta có thể hành động hoàn toàn bằng cảm tính. Những lời nói và hành động khi nóng giận có thể bị mất kiểm soát. Một trong những điều vô cùng nguy hiểm khi nóng giận là chúng ta có xu hướng muốn thỏa mãn cơn nóng giận bằng những lời lẽ cọc cằn, thô lỗ hoặc thiếu kiểm soát. Do đó, đừng bao giờ có ý định xúc phạm ai đó khi đang nóng giận. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình bằng cách nói thật nhỏ, Việc nói thật nhỏ sẽ giúp bạn kiểm soát tốt nhất cơn giận của mình. Đặc biệt không nên làm bất cứ điều gì khi nóng giận, bởi bất cứ lời nói và hành động nào của bạn khi nóng giận cũng có thể dẫn tới sai lầm. 7. Đừng cắm đầu cắm cổ làm mà không suy nghĩ, chăm chỉ làm việc là điều rất đáng được hoan nghênh. Thành công không bao giờ đến với kẻ lười biếng. Sự chăm chỉ, quyết tâm mới tạo nên sức mạnh để ta có được thành công trong cuộc đời này. Nhưng nếu bạn chỉ cắm đầu cắm cổ vào làm mà không biết suy nghĩ thì cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ biết làm mà không có kế hoạch cụ thể, khoa học thì kết quả cũng chẳng bao giờ tốt đẹp được. Vì vậy, trước khi làm, chúng ta cần có suy nghĩ, tính toán thật kỹ, không chỉ những thuận lợi, chúng ta còn phải nhắc đến những bất trắc có thể xảy ra. Nếu không có suy nghĩ, tính toán thì đôi khi, sự nhiệt tình của bạn chỉ đem đến kết quả tiêu cực mà thôi. 8. Đừng kết hôn với người không yêu mình. Hôn nhân là kết tinh của tình yêu. Hôn nhân sẽ là thiên đường nếu hai vợ chồng yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Ngược lại, hôn nhân sẽ trở thành địa ngục khi không có tình yêu. Nếu tình yêu chỉ ở phía bạn, cuộc hôn nhân đó cũng không hạnh phúc. Cả cuộc đời bạn sẽ phải theo đuổi người chồng, người vợ của mình. Họ sẵn sàng từ bỏ bạn bởi họ chẳng có tình yêu dành cho bạn. Do đó, không nên kết hôn với người không yêu mình. Hãy chọn và cưới người yêu bạn thật lòng và sâu sắc nhất, bởi chỉ khi bạn cưới được người yêu bạn, bạn mới hiểu được thế nào gọi là hạnh phúc. 9. Đừng đợi đến khi không còn sức khỏe mới yêu thương bản thân mình. Thân thể tóc gia nhận từ cha mẹ, không dám làm tổn thương đó là sự khởi đầu của chữ hiếu. Sự sống thuộc về chúng ta chỉ có một lần, nó vừa thiêng liêng vừa quý giá, nó vừa ngắn ngủi vừa mỏng manh. Quý trọng sự sống tức là quý trọng ngày hôm nay. Hãy trân trọng sự sống bắt đầu từ việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Muốn khỏe mạnh bạn phải làm được những điều sau. 1. Giữ tâm thái lạc quan, tích cực, lạc quan, yêu đời rất quan trọng. Nó có lợi trong việc giảm thiểu áp lực cuộc sống và công việc. 2. Nghỉ ngơi đầy đủ. Nghỉ ngơi giúp thư giãn thần kinh và khôi phục thể lực. 3. Vận động thích hợp. Thể dục thể thao là nhân tố quan trọng giúp duy trì và bảo vệ sức khỏe. 4. Cân bằng dinh dưỡng phải cân bằng dinh dưỡng, chú ý thói quen ăn uống hàng ngày, ăn uống điều độ và hợp lý. Roman Roland nói, trên thế giới này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng, đó là những người hiểu và yêu sự sống. Sự sống đẹp và mỹ lệ, nó là bảo bối mà tự nhiên gọt giũa cho nhân loại. gìn giữ và bảo vệ sức khỏe, trân trọng sự sống là tình yêu và sự quý trọng đối với cha mẹ, cũng là sự tôn kính đối với sinh mệnh và cuộc đời. 10 đừng viện cớ bận việc mà bỏ bê gia đình. Một trong những điều khá vô lý là, chúng ta luôn có lý do là bận biệu để lo cho gia đình để bỏ bê. Gia đình, ta luôn mãi mốt chạy theo công việc, làm việc quên ngày quên đêm để kiếm tiền. Trong suy nghĩ của ta, sự cố gắng ấy là dành cho gia đình, vợ chồng, con cái. Ta cố gắng làm cũng chỉ để cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn. Tuy nhiên, chính sự cố gắng ấy lại phản tác dụng ta không còn thời gian để dành cho những người thân yêu. Thời gian chỉ còn là công việc, khi đặt chân về đến nhà thì đã mệt nhoài, đôi khi chẳng thể cùng người thân ăn một bữa cơm, cũng chẳng được giây phút nào chơi đùa bên con. Để đến khi giật mình ngoảnh lại thì thời gian đã trôi đi quá nhiều, những người thân yêu dường như ngày càng xa cách. Khi ấy tiền bạc có chất cao như núi cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Vì vậy đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ bê gia đình. Hãy luôn dành thời gian và những gì tốt đẹp nhất cho những người thân yêu, bởi đó mới thực sự là cuộc sống của bạn, đó mới thực sự là thứ để bạn cố gắng giữ gìn trong cuộc đời này.